dòng đời vội vàng qua tay ai biết mai sau lòng ai đổi thay một ngày mình đã từng nguyện thề bên nhau kết nghĩa anh em giờ mãi mất nhau vì đâu hỡi thế gian nhân bên ta thuở tình một đời dù bao dông anh em kéo sơn lòng chẳng đôi rời cùng sát vai sống chết bên nhau vượt mọi trở ngại giờ nhìn lại còn ai sai biết đâu riêng ta nhân nghĩa trong tim để huynh bỗng dưng xa lạ dù bên đời độc hành chơi vơi chỉ lớn mênh mông đời ta biết đâu dừng chân mãi khắc sâu trong tim ta nghĩa chọn thương tình vì cớ sao ích kỷ bản thân mình để tan tình để mất nhau ta xa rời nhau riêng một lần được khó quên để ơi sâu lại miền thế sóng pha quyết không giờ nghề nhưng khi tôi nghĩ đến anh em hùng đề một thời bên nhau vào sinh ra từ khóe mi rơi mãi nhớ nhau nhớ nhau nhớ nhau trong một đời người anh em nhân nghĩa trong tim vững bỗng dưng xa lạ giờ biển đời học hành chơi vơi chỉ nên mênh mong đời ta biết đâu dừng chân mai khắc sâu trong tim nhưng khi tôi nghĩ đến anh em hình lệ một thời bên nhau và sinh ra từ khóe mi rơi mãi nhớ nhau nhớ nhau nhớ nhau cho một đời. người anh em tôi ở nơi đâu mãi xa phương trời trong tim tôi luôn giữ bên nhau mà sinh ra từ khóe bị rời mãi nhớ nhau nhớ nhau nhớ nhau trong một đời người anh